Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 26 tháng 8 năm 2021, tức ngày 19 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Ngọ, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Ngọ hôm nay là Mậu Tý, Canh Tý. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình hình tài chính của tuổi Tý, Thay vì cố gắng mở rộng việc đầu tư thì lúc này bạn nên thu gom mọi thứ lại. Nếu bạn có kế hoạch chi tiêu cho những món đồ xa xỉ thì phải có kế hoạch dài hạn bạn nhé. Sự khác biệt văn hóa gây ảnh hưởng mạnh mẽ theo chiều hướng tích cực đến con giáp tuổi Tý ngày hôm nay. Nhờ thiên ấn mà ý tưởng của bạn sẽ không ngừng gây ngạc nhiên cho mọi người. Vậy là đây là cơ hội để bạn có thể thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất và tự tin đấy.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 Người tuổi Sửu đừng bỏ qua cơ hội hẹn hò nào trong ngày có tam hợp bạn nhé. Chẳng ai đánh giá một người độc thân có quyền gặp gỡ nhiều người cả. Tình yêu của những cặp đôi sẽ được vượng sắc trong ngày hôm nay nhờ sự vun đắp của người thân và bạn bè. Những ai tuổi Sửu có máu cờ bạc có thể gặp chút vận may giúp bạn thu gom tiền bạc về mình nhưng việc này không kéo dài lâu như bạn tưởng. Do đó, hãy thức thời và dù có ý định liều lĩnh tới mức nào cũng phải đảm bảo sự an toàn là trước tiên nhé. Thổ hỏa tương sinh cho thấy thông qua những nhân vật mới mẻ mà bạn tiếp cận ngày hôm nay, bạn sẽ có cơ hội học hỏi, phát hiện ra nhiều ý tưởng giá trị. Thông qua đó, bạn có thể thay đổi quan điểm của mình về một vấn đề nào đó ngày hôm nay đấy. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 3. Tử vi tuổi dần. Dần tị tương hại, cho thấy nếu người tuổi dần cảm thấy chưa thực sự tin tưởng một người nào đó thì đừng ngại ngần đặt ra những câu hỏi ngày hôm nay, bởi vì đối phương chưa nói rõ với bạn mọi thông tin đâu. Dường như họ đang cố gắng che đậy một phần sự thật, và việc của bạn chính là phải bình tĩnh để khám phá nó. Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi dần nên khiêm tốn với mọi người. Hãy ngừng thuyết giảng và để cho mọi người làm những việc mà họ cho là cần thiết. Đừng gượng ép họ, cũng đừng lên lớp họ và khiến cho họ cảm thấy bực mình hơn về bạn nhé. Hãy tập trung cho công việc của mình đi nào. Ngũ hành tương sinh mang lại năng lượng tích cực cho bản mệnh, Nhờ đó mà ai đang ốm bệnh có cơ hội cải thiện sức khỏe nhanh chóng trong thời gian này. Với những ai chăm chỉ tập luyện thể dục thì lúc này thấy được kết quả rõ rệt khi cơ thể săn chắc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Hôm nay có thể có người đang trách móc rằng người tuổi Mão thật ích kỷ khi hành xử không giống đám đông, nhưng đừng bận tâm đến điều đó trong ngày Tỳ Kiên gây hại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 Theo Hải Thượng lãn Ông, hôm nay là ngày 19 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Ảnh hưởng của thương quan khiến con giáp tuổi tỵ cho rằng mình là kẻ bị hại đáng thương. Thay vì để người khác nắm giữ vai trò dẫn dắt thì hôm nay, bạn nên có sự chủ động của riêng mình chẳng phải đã từ rất lâu rồi bạn đang biến mình thành một người thụ động hay sao? Đã đến lúc cần phải thay đổi rồi đấy. Dù đỉnh núi trước mặt bạn xa đến mấy, cao đến mấy, hãy cứ nhẫn nại bước đi, rồi bạn sẽ tìm thấy cái đích mà mình mong đợi bấy lâu. Hãy tập trung và nỗ lực trong hành trình của chính bạn thay vì để mình phân tâm nhé. Hỏa khí vượng khiến cảm xúc của bạn không được kiểm soát tốt, việc này thậm chí còn ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên thử nghe một bản nhạc mình yêu thích để tâm được lắng dịu lại, dành thời gian suy tính nhiều hơn trước khi hành động. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Hợi. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Tam hội xuất hiện trong lúc này cho thấy giao tiếp đóng vai trò vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Vậy thì hãy cho bản thân cơ hội được tương tác với mọi người nhiều hơn, chia sẻ với họ các ý tưởng của mình. Tuy nhiên bạn cần phải lưu ý việc truyền đạt mọi thứ rõ ràng, rành mạch, tránh mất thời gian cho cả hai phía nhé. Hỏa khí vượng không tốt cho sức khỏe của bản mệnh và một phần lý do là do bạn không điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp với thể trạng của mình. Thậm chí những ai làm việc quá sức khiến cơ thể suy nhược, thường xuyên bị ốm. Trong ngày có thực thần che chở, bất cứ khi nào con giáp tuổi ngọ chạm trán mọi người xung quanh, hãy đảm bảo là bạn sẽ nở nụ cười thật tươi tắn và đem đến ấn tượng tốt nhất nơi mọi người nhé. Nhờ thế một ngày của bạn sẽ diễn ra thật trôi chảy và thoải mái đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. 8. Tử vi tuổi mùi, Tam hội cho thấy con giáp tuổi mùi đừng ngại ngần dấn thân vào một cuộc vui nào đó khi bạn được mời gọi ngày hôm nay. Thông qua đó bạn sẽ gắn kết với mọi người nhiều hơn và có những phút giây thật vui vẻ. Đừng rụt rè, nhút nhát và đánh mất cơ hội của chính bạn nhé. Nhờ thiên tài mà nhiều người tuổi mùi cải thiện tình hình tài chính một cách đáng kể trong ngày này. Bạn cũng đang cảm thấy rằng vận may đang tới và thừa thắng sông lên. Thế nhưng hãy cố gắng tỉnh táo để nhận diện những rủi ro tiềm tàng nữa nhé. Ngũ hành tương sinh dự báo tình cảm của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, nhất là những người độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy người phù hợp để cùng chia ngọt, sẻ bùi, hứa hẹn tình yêu sẽ nảy nở, lớn dần lên giữa hai người. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 9. Tử vi tuổi thân Lục hợp tương trợ từ người thân mang lại cho người tuổi thân cảm giác bình yên trong ngày hôm nay. Mối quan hệ của bản mệnh được cải thiện, thậm chí có người từng là khách hàng, đối tác nay trở thành bạn bè thân thiết của bạn. Ngũ hành xung khắc dự báo về tình hình sức khỏe đang đi xuống do bạn không chú ý cách ăn uống hợp lý, luôn thích đồ ăn nhanh vì sự tiện lợi. Bản mệnh nên có kế hoạch sắp xếp lại cả chế độ ăn uống của mình ngay đi nhé. Hãy cứ táo bạo một chút ngày có chính quan nâng đỡ như hôm nay nhé con giáp tuổi thân. Đừng ngại ngần bước ra khỏi vùng an toàn và bước chân vào một cuộc chơi thú vị nào đó. Bạn sẽ đổi lại được những phần thưởng giá trị cho riêng mình và gây được sự quan tâm, đánh giá tích cực nhất định. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ. 10. Tử vi tuổi dậu Tam hợp mang lại chỗ dựa tinh thần cho con giáp tuổi dậu khi bản mệnh tìm được chốn bình yên khi ở bên người ấy. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui trong ngày này khiến hai bạn có cảm giác hạnh phúc đong đầy. Thiên quan dự báo nếu làm việc liên quan tới giấy tờ thì con giáp tuổi dậu sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức với thủ tục nhũng nhiễu. Bạn cảm thấy bực mình nhưng phải kiềm chế kẻo hỏng việc, công sức đổ sông đổ bể đấy nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh không được chủ quan về bất cứ điều gì, nhất là lời khuyên của ai đó đừng vội tin họ ngay mà bạn cần thời gian kiểm chứng. Sức khỏe cũng đang không được tốt, bạn cần dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cơ thể mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Tý. 11. Tử vi tuổi Tuất. Chính tài năng đỡ cho những kế hoạch làm ăn, kinh doanh của con giáp tuổi Tuất nên bạn bắt đầu có được lợi nhuận. Dù bạn từng có cảm giác bế tắc, tiến thoái lưỡng nan thì này cũng đã tìm ra hướng đi phù hợp. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế đang lao dốc như hiện tại thì việc chuyển đổi cũng phải cẩn trọng. Đừng quá tham lam bạn nhé. Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại cho bản mệnh. Có thể là bạn đã bắt đầu quen với việc tập luyện thể dục mỗi ngày. Dù là 15 đến 30 phút thôi nhưng đó thực sự là thói quen tốt và bạn đang cảm nhận khá rõ lợi ích của nó. Ngày tốt theo nhị thập bát tú khuyến khích bản mệnh nên khởi công tạo tác những dự định của mình, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gà, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo, giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Hợi. 12. Tử vi tuổi Hợi. Lục xung dễ khiến con giáp tuổi Hợi để xảy ra xung đột trong ngày hôm nay khi bản mệnh chẳng chịu nhún nhường một chút nào. Đôi khi không cần đúng sai, thắng thua rõ ràng đầu bạn nhé, quan trọng là mối quan hệ phải gắn kết và thấu hiểu. Thủy hỏa xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, bạn hay lo lắng, nghĩ ngợi nhiều nên thường xuyên mất ngủ, để cải thiện tình trạng hiện tại bạn nên đi ngủ sớm hơn, hạn chế dùng điện thoại mỗi tối. Dưới sự chỉ dẫn của chính ấn con giáp tuổi hãy tự tin hơn. Điều gì đó thôi thúc bạn không ngừng dấn bước, không ngừng theo đuổi những đam mê của mình. Vậy thì ắt hẳn đây sẽ là một ngày vô cùng ý nghĩa với bạn, khi bạn tìm được mục tiêu cho bản thân và không ngừng nỗ lực vì nó. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, sử, Thân,